chào mọi người quay đây về kênh của mình đây hôm nay giới thiệu với mọi người một số máy nữa nha mọi người <coughs> đầu tiên một con uh, abu tay phải mình ngang abu tay phải màu đỏ khá là đẹp đó máy rất mượt nha mọi người đây <clears throat> đây tí còn nó đây building by abu sweden còn này thì mình thấy ghi sản xuất ở đâu nha mọi người đây máy này thì dòng máy cầu biển rồi con này con số 1 mình bán 500 nha 1 500 rồi số 2 số 2 con này gì đây Ban Tam Redfire Shimano khuyên đao cược bằng đá khá đẹp máy thì rất là mượt nhà cối này đó ok con này sản xuất ở Malaysia nha mọi người máy đời mới sản xuất Malaysia <coughs> máy đời mới sản xuất Malaysia con này con số 2 mình bán 400 ok số, số 3 bát sai Shimano bát sai gì đây Đấy, quẩn ra cái cửa cách ok máy quá mượt luôn nha mọi người quá mượt của mượt đó nhà cổ này rồi ok ngoài hình máy con rất là đẹp con này cũng là máy đời mới sản xuất ở Malaysia Shimano con này con số 3 mình bán 500 nha mọi người 3 500 rồi 4 4 gì đây bà này là Simeka thế vậy ở ờ, Simeka sản xuất ở Nhật nha mọi người sản xuất ở Nhật toàn thân kim loại máy này là của gì đấy Olympic thưa vậy ở ờ, Olympic Simeka để để hai ngàn sai thật của con này thì khoảng tầm 4 ngàn nha mọi người sai thật khoảng tầm 4 ngàn toàn thân là kim loại cược số 3 308 số 4 208 số 5 202 đó Ủa khuyên đã cược của nó sao chỉ nó có thế này thôi ta Nó chỉ có thế này thôi nha mọi người <clears throat> à, khuyên ra cửa của nó chỉ có thế này thôi đó vậy đó tròn xài vui đây chạy thử máy nha êm khóa tay quay trợ lực máy mượt ok rồi con ờ, con số 4 ờ, mình bán 300 ba trăm năm năm là con này đi à, gì đây Daiwa GS 750 RD sai thật của con này khoảng tầm ba ngàn con này cổ carbon tháo mở nhanh cổ trợ lực cổ trợ lực nha mọi người đó cổ tháo mở nhanh đây vào rồi con này uh, số 2 vô 200m số 350 số 4 100m tài cá thì con này tài cá khoảng tầm 4 tới 5 kg ngoại hình con này con rất là đẹp nha mọi người nó bị mất cái gì ở đấy á cái gì ở đây con này chạy 3 bi 3 bi gập tay đổi tay trái phải mô bin động xả mô bin đôi chuột đây khuyên ra cước con rất là đẹp con máy này rất là đẹp nha mọi người đây ngoại hình hai bên này không biết mất hai cái nắp chia sáo á mình cũng không biết này siết mô bin này nhưng mà cái này chẳng qua là cái tém thôi nha mọi người đây cứng này đây cái này gọi là vặn ra luôn đó đó xiết mô pin để vặn ra luôn nha mọi người vặn hẳn ra luôn đó vặn kia à, cái gì đó cái cái cốt của nó đây xả mô pin ok con này thì à, dòng máy sản xuất ở Nhật nha mọi người những con đuôi chuột đa số sản xuất ở Nhật hết <coughs> đây con này mới bán 600 máy số mấy đó số 5 số 5 600 nha mọi người 5 600 rồi Rồi số 6 con này VT2 Quantum Jet cố nha mọi người Jet cô Đây Toàn thân kim loại Đây Toàn thân, thân kim loại nha mọi người Cổ thả mở nhanh Máy này thì quá là mượt luôn Đó khóa này cũng là xả mô pin đuôi chuột cối tháo mở nhanh đó xả mô pin ra này trái thật của con này khoảng tầm 2 ngàn tới 2 ngàn rưỡi trái thật khoảng tầm 2 ngàn tới 2 ngàn rưỡi nha mọi người đó chỗ ra cược này hơi dơ một xíu về mọi người vệ sinh này nhá đây quan tôm này mà con máy nó mượt kinh khủng luôn đấy triển mô binh con này ờ, con số ờ, uh, 6 số 6 này bán 500 nha mọi người 6 500 7 7 con này ờ, máy Trung Quốc Shot Nhật Orasta 5 ngàn 6 bi này Con chai 6 bi Đó Này Có cái tay quay này Tay quay này tay quay đời mới nha mọi người Tay quay trời được đời mới Máy 6 bi nên rất là êm nha mọi người Đó Khóa này Sai con này thì sai thật khoảng tầm 5 ngàn Cược số 4 200m Cược số 6 150 À cược số Ủa Cược số 5 150 Cược số 6 120 Chắc là nó in rồi à, 5 150 6 120 này Đây <coughs> Cổ là cổ kim loại ok đây chỗ ra cược này cũng có bi này là chỗ này hơi dơ về mọi người vệ sinh lại nhá. sai thật khoảng tầm 5 ngàn con này ngon luôn đó con này là nói sao ta à... <coughs> ai không quan tâm à, cái loại gọi à, Trung Quốc lời 1 thì mua con Avesa cũng được riêng cái tay này không cũng là trăm rưỡi hai trăm đó này máy 5 ngàn nữa con này bán ba trăm rưỡi nha mọi người ba trăm rưỡi thôi con này bán 300 cho nhân đi không ở ờ, rồi ok bán 300 luôn con số 24567 7 300 nha mọi người đây đây qua đây qua gì đây đây qua đây qua đây qua đây qua à, không thấy kỳ mã của nó đâu Eleven 11 <laughs> Eleven là 11 rồi gì nữa đây con này là con này là gì quên mất đây à cối của con này là cối được nha mọi người đây Cổ trợ lực Toàn thân của con này là kim loại Cổ trợ cổ trợ lực Đây Cổ trợ lực này Ok đây số 3 208 số 2 200 số 5 150 đây con này không ghi sản xuất ở đâu hết thì chắc chắn là sử dụng thị trường nội địa Nhật rồi size thật của con này khoảng tầm 5 tới 6 ngàn nha mọi người size thật khoảng tầm 5 tới 6 ngàn 6 ngàn á khóa cứng ngắc này đây chỗ đá cước cũng con đẹp về vệ sinh này xíu nha đây quan trọng ở chỗ này thôi này mọi người về vệ sinh xíu nha cột trợ lực cột trợ lực sẽ 6 ngàn máy đây qua toàn thân kim loại sản xuất ở đâu thì cũng phải ghi chắc chắn là ở ờ, nội địa nhật rồi con này con số 7 à, số 8 chứ số 8 bán 700 nha mọi người số 9 số 9 là một con à, cái gì ta à, mấy năm cầu đáy rất là mượt này nhẹ nhàng nha mọi người đó cột cột dai này cột dai trợ lực này nụm nai bằng gỗ này này khuyên đá cửa bằng đá này graphic construction Tasiu GV40 Ok sản xuất ở Nhật máy cầu đáy còn ai con số 9 số 9 này mình bán 500 nha mọi người 500 ok rồi số 10 số 10 là ba gì đây Trời, nó ghi 7 ngàn vẫn biết có phải 7 ngàn không Con này thì khoảng tầm 6 ngàn 5 tới 6 ngàn á chứ 7 ngàn thì cũng tới đâu à, bridge pin cược số 5 201 cược số 608 cược số 10 150 máy này máy China xuất Nhật nha mọi người China xuất Nhật đây chỗ ra cược thì à, hơi dơ về mọi người về xin này cho mình cổ ra graphic ok cổ ra graphic đó sản xuất ở Nhật đấy thì nó không ghi nhưng mà theo mình nghĩ con máy này sản xuất ở Nhật ở ghi BS 7 ngàn nhưng mình thấy con này khoảng tầm 6 ngàn thôi Khoảng tầm 6 ngàn nha mọi người Đây ngoài hình thì vậy <coughs> Máy Mượt cái khóa này nó còn chưa vô thì như kia lò xo nó bị yếu sao á <clears throat> thôi về mọi người tự vệ sinh này nhá về tự vệ sinh này nó mới vui con này mình bán 200 thôi mọi người số 10 200 cái này này kia ấy mà để khóa ngược chiêu á khóa ngược chiêu đó Đang kéo tay tay tay à đó nó ra đây này <clears throat> cái này là do cái vệ sinh hơi yếu về mọi người cắt bớt một hai vòng là so được nhá đó rồi ok mình bán 200 thôi 200